À, xin mến chào à, cô chú anh chị và các bạn ha. Thì à, cũng lâu rồi em cũng à, không có thời gian cũng như là hiện tại nay á thì à, cái tình hình mà chung à, đất đai này cũng rất là khó khăn. À, em không có quay được cái à, miếng đất nào cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì à, hôm nay em à, gửi cho cô chú anh chị và các bạn một cái miếng đất có nhà ở, à, nhà lớn luôn nha. Nhà cấp 4 thôi nhưng mà nhà rất là to rộng, thoải mái tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì ờ, do chủ nhà bị họ ngại không cho quay ờ, cái nhà mình lên á thì ờ, em quay cái phần mà cái bản trích lục của cái miếng đất này ha. Thì cái miếng đất này có hai miếng nha, có hai sổ là một sổ uh, diện tích là 636 mét vuông và có 100 mét thổ cư đó em sẽ quay chi tiết cái phần cái bản trích lục luôn nha còn một sổ thì có uh, diện tích uh, hơn 200 mét vuông và có um, 50 mét thổ cư miếng là 205 mét có 50 mét thổ cư thì ờ, cái miếng tổng cái mặt tiền của cái miếng ờ, miếng đất này là ngang 21 mét còn cái phần đuôi á, thì nó bị hơi hơi hơi hơi tóp lại tí nha chút xíu thôi đất của chúng ta nằm tại ấp bầu cỏ mặt tiền đường nhựa DH515 ấp bầu cỏ xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì ờ, do hiện nay chủ đầu tư kinh doanh với lại ngân hàng cũng ờ, cần bán gấp cái miếng đất này nhà luôn mô tả tuy làm chỉ quay cái bản trích lục nhưng mà thực tế nó sẽ là như thế nha nhà thì cũng mới xây đây thôi mấy năm thôi đẹp thì vị trí cái miếng đất này cách cái đường DT 741 á thì khoảng tầm trên một cây số thôi hơn một cây số cách khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng 3 cây khoảng cũng tầm tầm 3 cây số ở đây thì xung quanh thì cái khu vực này thì nhà xưởng là dân ở rất là đông nha điện ba pha đồ đầy đủ hết dọc cái tuyến đường này thì cũng có rất là nhiều cái các công ty cái giá đất mà chủ đưa ra cái miếng đất này là 5 tỷ nha thật sự là cái giá này à, khi nay là tình hình bất động sản nó có nhiều cái biến động thì mới có cái giá này ha cũng uh, kẹt lắm rồi chủ mới uh, cần bán như thế cô chú anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu uh, cần quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp em và số điện thoại 0972 042 552 thì em cũng để số điện thoại ở cái phần mô tả cho cô chú anh chị và các bạn liên hệ cái số điện thoại này em cũng xài Zalo luôn cô chú nào cần thì em sẽ gửi qua cho kết bạn Zalo em gửi qua cho cô chú anh chị các bạn xem thì à, ở mà khu vực mà phú giáo hiện tại cô chú anh chị nào có nhu cầu bán đất á, thì nhu cầu thật sự nha chứ không phải là mình mình kêu trên trời dưới biển thì cũng rất là khó bán cô chú nào mà có cần á, thì cứ liên hệ em cũng theo số điện thoại đó à, em sẽ hỗ trợ quay đăng lên cái kênh mình để bán cho thì à, một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những cái uh, miếng đất tiếp theo ha